Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa so kèo của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải Syria nữa trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em. Thì anh em đã xem qua những cái video mà mình nhận định cho tất cả anh em rồi thì cũng rất là nhiều anh em về và kêu mình hướng dẫn vào cái nhóm và đăng cách đăng ký trang để chơi. Anh em cũng có tâm sự với mình là nói đang chơi ngoài qua cầu thầu qua cò cũng thua rất là nhiều rồi. Không có bữa nào được ăn trọn vẹn, ăn chỉ ăn được tầm nửa kèo hoặc là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 thì hiện tại trên bảng xếp hạng của Serie A thì Napoli đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng. Có 65 điểm sau 25 vòng đấu thì đang có một cái chuỗi thắng là 4 trận gần nhất và một trận để thua trước Lazio trên sân nhà của Napoli. Còn trong khi đó, Atalanta đang đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và có 42 điểm sau 25 vòng đấu thì anh em cũng thấy um, Atalanta đang có một cái chuỗi thất bại um, trong 3 trận gần nhất và để thắng một trận và để hòa một trận thì cái phong độ của Atalanta đang không tốt cho mấy nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì Napoli đã thắng hết 8 trận 8 trận rồi nha anh em chỉ để thua hai trận thì trận trước là để thua Cremonese với tỷ số 2 đều trên cúp Copa Italy còn trận gần đây nhất là để thua Lazio trên sân nhà của mình với cái tỷ số là 1-0 thì hiện tại anh em cũng thấy trên bảng xếp hạng bây giờ hiện tại Napoli đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng cách vị trí nhì bảng tới gần cả chục điểm lực thì Napoli chỉ dưỡng dò để đá C1 thôi anh em thì à, Napoli chuẩn bị gặp à, Frankfurt à, trên cúp C1 nha anh em thì anh em xem cái thành tích của thằng Atalanta trong những trận gần nhất thì anh em thấy Atalanta trong cái chuỗi 7 trận gần nhất thì Atalanta chỉ thắng được đúng một trận trước uh, Lazio và để thua 4 trận và để qua một trận trước ờ, Udinese nha anh em. Thì anh em thấy cái phong độ của thằng Atalanta đang không tốt cho mấy trong cái um, những trận gần đây nhất. Còn cái thành tích chơi trên sân nhà của thằng Napoli thì anh em thấy thằng Napoli chơi trên sân nhà. Trong 5 trận gần nhất thì Napoli đã thắng tới cái 4 trận, thắng Juventus nè, anh em thấy thắng Juventus tới cái tỷ số là 5-1 nè. Thắng Roma tới cái tỷ số 2-1, Cremonese thì 3-0 còn chỉ chặn như gần nhất là Napoli dưỡng chân để vào đá C1 thì Napoli đã để thu là vừa với cái tỷ số là 1-0 còn thành tích chơi trên sân khách của thằng Atalanta thì anh em khỏi phải bàn rồi trong năm trận gần nhất Atalanta chỉ thắng đúng là vừa với tỷ số là 2-0 còn để toàn thua còn trong cái lịch sử đối đầu của Atalanta và Napoli thì anh em cũng thấy trong cái mùa giải 2022 2023 này Napoli có một cái sự khởi đầu rất là tốt trong cái mùa giải này và đang không có đối thủ trong cái mùa giải Serie A này luôn anh em. Thì anh em thấy Napoli trong cái mùa giải 2023 này là ăn Atalanta với cái tỷ số là cách biệt từ một bàn đến hai bàn. Thì hai ngày gặp nhau giống như kỳ phòng địch thủ vậy anh em, phải tấn công, phải tấn công ráo riết để hai thằng à, có bàn thắng. Nhưng mà hai thằng tấn công ráo riết thì hai thằng trong lịch sử gặp nhau thì anh em cũng thấy không có trận nào dưới ba bàn thắng từ ba bàn thắng đổ lên không thì anh em thấy anh em trận nằm tài cái của trận này thì rất là không có rất là ngon luôn nha anh em thì mình sẽ quay vào cái đội hình đội hình dự kiến của hai đội thì anh em cũng thấy Napoli sẽ tung ra với cái đội hình là 4-3-3 còn bên phía Atalanta sẽ chơi với sơ đồ là 3-4-3 rồi mình bây giờ mình sẽ đi tiến vào cái phần tỷ lệ kèo cho tất cả anh em luôn nha thì đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là Napoli được lợi thế sân nhà chấp với cái mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2,75 thì cái trận này anh em cứ nằm vào cái mã kèo là Napoli chấp 0,75 cho mình tuy tuy Napoli đang dưỡng chân để uh, gặp Hon Cup trong cái dòng đá cúp C1 nhưng mà cái phong độ của Atalanta đang không tốt cho mấy bởi vậy anh em cứ nằm vào cái mã kèo Napoli chấp 0,75 và tài xỉu 2,75 thì hiệp 1 hiệp 1 anh em có thể vào rung được nha hiệp 1 vào rung được còn góc góc thì à, mình phiên anh em nên có đội hình chính thức mình sẽ cập nhật kèo góc trong nhóm cho tất cả anh em luôn nha thì mình sẽ phân tích cho tất cả anh em tại sao mình phiên anh em nằm trên và nằm tài trong trận này thì anh em thấy trong những trận hai thằng này gặp nhau toàn là tỷ số từ 3 bàn thắng đấu lên nếu mà cái trận này Napoli ăn tới tỷ số cách biệt là từ 2-1 thì anh em cũng có thể húp được cái mã kèo trên và kèo tài thì đó đó là cái vấn đề mà mình kêu anh em nằm trên và nằm tài thì anh em nào cứ tin tưởng mình thì anh em cứ nằm theo mình cái mã kèo trên và tài anh em nào không tin tưởng mình thì anh em cứ nằm nghịch lại mình thôi thì còn anh em nào mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram cờ bóng hai lúa của mình thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm và đăng ký trang luôn chơi luôn nha thì đến đây mình đã nhận định xong cho tất cả anh em anh em nào đang xem thấy hay để lại cho mình một bình luận và một à, lượt đăng ký kênh để mình đạt được nhiều người đăng ký kênh hơn nha thì anh em cũng có thể nhận bình luận dự đoán tỷ số của cái trận giữa Napoli và Atalanta là tỷ số bao nhiêu thì nếu anh em nào mà bình luận dự đoán đúng cái tỷ số thì mình sẽ lọc cho tất cả anh em đó 100 ngàn để uống cà phê thì mình sẽ banh trực tiếp cho tất cả anh em luôn thì mình sẽ lên mình livestream banh trực tiếp cho tất cả anh em luôn nha thì anh em cứ để lại một bình luận cho mình tỷ số trận này là bao nhiêu thì đến đây mình cũng sẽ kết thúc video hẹn gặp lại anh em ở những video